Cơ hội cũng giống như bình minh vậy, nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Đồng tiền thì luôn phát ra âm thanh, nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, giá trị của bạn tăng lên thì hãy luôn giữ im lặng.